Hi, chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Hiện giờ thì mình vừa hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Mà chuẩn bị lấy hành lý Đây Đó, chuyến bay của mình thì bay buổi sáng khá là đông Và cái video này thì mình sẽ dẫn các bạn đến ờ, trải nghiệm uh, Việc mua nước hoa ở các store chính hãng tại Sài Gòn Và để cho các bạn cũng như là gợi ý cho các bạn vài nơi mua nước hoa chính hãng ở Sài Gòn các bạn có thể tham khảo để hãy theo chân mình nhá ai lại là mình đây hiện giờ thì mình đang ở số 9 trên 11 đường Nguyễn Trãi phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và đang ở tầng 7 ở K Concept thì ờ, hôm nay mình sẽ trải nghiệm mua một sản phẩm ở đây để làm gift ở giveaway cho các bạn và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha đi tìm đi cùng mình luôn Thank you. và vừa rồi mình đã thử khá khá mùi hương và đã tìm được khá nhiều mùi hương mà mình sẽ sắp mua từ trong thời gian sắp tới và bây giờ mình đã mua được cái bộ file gồm 6 mùi gương của nhà SM này và nếu như bạn nào đang quan tâm đến những sản phẩm của nhà SM hay của Killian mà phân phối ờ, gọi là chính hãng độc quyền ở Việt Nam thì các bạn tìm thể tìm nó xét thì các bạn nếu như bạn nào ở Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp đây địa chỉ mình đã để ở trên còn nếu như bạn nào mà ở những tỉnh xa hơn bạn có thể tham khảo trang page của xét bây giờ thì mình phải đi về và chúng ta gặp nhau ở lại những video sau nha xin chào và bye bye